I am Oh, yeah. então. chứ con ơ ơ ơ huyền ngô bé ngồi đọc sách bé ngồi đọc sách bé ngồi đọc sách rồi mình biết chữ y đơn hay gờ ghét gờ đơn đúng rồi gờ đơn rồi. Bọc. Ờ, ốc ốc xếp hàng cắt mặt hàng Ủa chưa chưa chưa đừng có nói ngọng quá nè được chưa con biết đi chừng mày là người gì người ghét đúng rồi hoa à, hoa hoa ừ tại vì chú nào là mình phải biết chuyện hoa chữ yên đúng không dạ chưa nghe rồi tiếng yeah. Bởi ý tôi thích tiếng Dạ chữ thường, chữ tiếng không có biết chữ ma nha chữ mà ờ, trong chữ, chữ, chữ, chữ, chữ ma là mỗi lần xuất hàng là mình sẽ biết chữ đầu câu là chữ yên hoặc chữ hoa nhưng sau khi đó là mình sẽ không biết chữ hoa nữa ở trong là cái chữ thường con ừ, đó chữ thường mà tại sao không biết chữ ờ, này là sai rồi à rồi con biết chữ thường chữ tờ thường đi tiếng À, biết đi danh từ riêng của người ta tên riêng của người ta là không là phải viết chữ hoa hoặc chữ in yeah. ừ, mà là xuống hàng này xuống mỗi một câu xuống hàng bài này là bài học thuộc lòng mỗi một câu xuống hàng là con phải đọc câu tê tê tê tê tê N N ngay vậy ạ Rồi cuốn chưa? Xong chưa? Cuốn rồi Liền Dạ I ừ. I I Ờ Ngờ in Ngờ in Ngờ yên liên Thùy à, đi đi để nhìn à, con biết đi đẻ đi từ đây ừ. y 弯弯的路。 Yeah. con biết cái chữ gì nào yêu sao sao con biết chữ chữ chữ, chữ cờ này là không có được Thật thường tức là nó cái chữ biết chữ hoa a a ra bồ ma con biết đi down.

xuất cầu công là mình viết chữ gì ha dài bây giờ mình sâu thì bà nhắc dạ trưa mưa trời trưa trời gì trời cái lên đại đánh bình chứ mày đọc a i a người người không không rồi à. Ờ. em không em đọc đi đại à, i ai người đại ờ, rồi em rồi đó là cái chữ đó là chữ đầu tiên là chữ gì chữ sờ x hay là s s à? ờ, công và không công nữa ha thì ngày cùng công rồi chờ đó công còn sờ không mà không công lưỡi này sờ nào sờ ngay à, x à, x à? đúng rồi đúng rồi, ừ. khi mà viết là, là cũng là luyện cho con để con con tự mà sau này con đánh vần cho nó giỏi vẫn là chưa cốt thôi nắm chắc như vậy là mình sau này mình đi học mình biết tất cả mình không có sợ sai nhai ai mà ngay ừ. y đó y gì con y giỏi giỏi a y ai ngờ ai ngay ngờ gì đúng đúng rồi dễ giỏi quá biết phân biệt ngờ lên ngờ ghép rồi thì mình phải dùng chữ di đúng không? Ủa, cười cười Ow. S đâu đúng rồi S chưa đúng dạ vâng rồi đúng rồi à, bây giờ con đọc lại lần nữa cho bà nghe đi đọc ai đổ cửa đó ai đổ cửa đó hả à. một ngày một ngày đó đi về